Chào mừng các bạn đến với kênh Lucky Video, thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với sai lầm thứ ba, không dùng kem chống nắng khi trời mát. Các bạn có biết rằng mặc dù trời không nắng hay đứng dưới bóng cây râm mát thì vẫn không thể tránh được bức xạ của tia tử ngoại. Mây chỉ giúp cho ánh nắng dịu bớt chứ không có tác dụng ngăn các tia UV. Gần 90% tia UV vẫn vượt rào thành công khi trời nhiều mây. Chúng cũng có thể phản xạ qua kính, nước, kim loại và tác động đến làn da mỏng manh của bạn. Vì thế, bạn vẫn bị cháy nắng dù đứng ở trong bóng râm. Ngay cả khi bạn ngồi trong nhà không đi ra ngoài thì cũng cần bôi kem chống nắng. Vì tia UV có thể xuyên thủng qua tường nhà bạn lúc nào không hay. Bật mí với các bạn, kem chống nắng Lagivado bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, không được quên bôi kem chống nắng nha. Hãy cùng nhau khám phá các video tiếp theo trên kênh Lagivado, tinh hoa mỹ phẩm Hàn Quốc các bạn nhé.